Hello mọi người, cái chiến lược vàng phiên Mỹ uh, à, 31 tháng 1 năm 2023 trong buổi tối ngày hôm nay đó là uh, hiện tại vàng đã giảm điểm từ à, uh, 1926 về lại quanh khu vực 1900. Đây là cái vùng hỗ trợ cũng như là hợp lưu của trend tăng trong khung ngày cũng như là những cái khung H4, H1 thì hiện tại mình đang có một mở một cái lệnh mua vàng ở quanh khu vực này rồi. Đấy, và trong trường hợp mà vàng hiện tại giảm điểm tiếp à, xuống quanh khu vực 1894 1895 thì mọi người vẫn có thể à, à, mua thêm một lệnh ở quanh khu vực này tại vì chen của bảng hiện tại vẫn là chen tăng và mọi người có thể canh sell vàng ở khu vực trước đó thị trường phá vỡ qua đó là quanh khu vực 18 18 đến 18 19 đây là cái khu vực trước đó thị trường đã break qua thì mọi người có thể uh, sell vàng quanh khu vực này và chúc mọi người thành công